Vâng, xin dạ chào vâng. Ờ, tất cả anh em Nay tôi ờ, <clears throat> muốn giới thiệu với anh em cái ờ, bộ hột lệch tài lệch xỉu hay là nghiêng tài nghiêng xỉu và có một cái cách ấy, là để cưỡng chế hay gọi là chống lại nó cái cách chống lại nó như nào bây giờ như anh em đã biết ấy, lệch tài lệch xỉu nó là thế nào có là khi mình lắc này lúc nào nó cũng chỉ về xỉu về nhiều hoặc là về tài nhiều như này thôi đúng không bây giờ tôi đã có một cái phương pháp à, chống cho nó đi theo cầu thì uh, cách chơi rất là đơn giản thôi mình sẽ sử dụng tay của mình kỹ thuật của cổ tay mình lắc cho nó đi đúng theo cái um, có là muốn <coughs> bắt nó phải đi theo cái chiều hướng của mình đây là những cái bộ hột hoàn toàn bình thường tôi thử làm chậm cho mọi người xem đây hoàn toàn bình thường không tăng cái gì cả 500 nhé năm trăm trắng thì tất nhiên là nó rất là khỏe nó khỏe hơn năm chấm đen <coughs> nắp này hoàn toàn bình thường thôi đó. Đúng không? Hoàn toàn bình thường Bây giờ cách ờ, chống lại nó là như nào Bắt nó đi theo đúng cái cầu của mình Bây giờ Chúng ta sẽ dùng ờ, kỹ thuật ở cổ tay Còn một điều nữa tôi chưa soi đèn Hột hoàn toàn bình thường Trong suốt Không có gì cả đúng không ạ một sắp xong Đó, anh em nhìn nhìn thấy hồ rất là trong đúng không hoàn toàn bình thường như một chợ bây giờ cách lắc như nào chúng ta lắc này Đó, xỉu này vẫn là xỉu này vẫn là xỉu đúng không ạ vẫn là xỉu bây giờ tôi có thể tôi lắc ra ngoài ra tài nhá đúng không một bốn sáu này tài tôi cho đứng cầu tài hai ba sáu nhá bây giờ tôi cho về xỉu một hai năm này ba ba bốn này được cho ra tài cho tài nhá hai bốn sáu nhá đây xỉu này. vẫn là xỉu này giờ ra tài này đó hai bốn sáu đời hột này nhé xỉu này tài này tài này xỉu này tài này rồi cho ra xỉu này 126 này được ra tài này. 336 này ra tài tiếp này 456 này về xỉu này Đó, 123 rất chính xác và hiệu quả đúng không? đó là cây lắc bây giờ đến hột này như thế này tài này. xỉu này tài này đưa cho về xỉu này 145 này ra tài 236 này đứng tay này về xỉu này xỉu này về cho ra tài này. 456 này tài nữa này 336 này xỉu này đó rất chính xác đó. anh em nào có nhu cầu tư vấn và tìm hiểu về những cái đồ này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này 0942 031 44 ngoài ra những cái sản phẩm này ra chúng tôi còn rất nhiều những sản phẩm à, chế tài xỉu rất là hiệu quả ví dụ như là nắp soi xuyên này à, máy báo sóng này sản phẩm hoàn toàn không tang đây là những cái sản phẩm không tang nhé bao trẻ bao soi bao nước muối bao thử bao hít anh em cứ yên tâm anh em nào à, cần thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên cảm ơn anh em đã theo dõi clip này anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh để biết những cái sản phẩm những cái à, clip mới nhất nhé